Hello cả nhà, xin chào mừng cả nhà đã quay lại kênh VK Cook cùng vào bếp nha Hôm nay VK Cook sẽ giới thiệu tới cả nhà một món bánh rất là thơm ngon là sự kết hợp tuyệt vời giữa bánh lăng à, béo miệng cùng bánh bông lan bông mềm à, ăn vào rất là ngon cả nhà ơi Rồi, xin mời cả nhà cùng vào bếp với VK Cook nhé đầu tiên mình sẽ à, thắng đường canamen cả nhà nha mình sẽ có là 100 ml nước và 200 g đường nha nếu bạn nào mà thấy nước canamen ờ, nhiều quá có giảm xuống bạn nha đó và mình sẽ có một trái chanh rồi ok bây giờ mình sẽ bắt đầu mình sẽ cho nước và đường vào nồi các bạn nha vào chảo á mình sẽ bắt đầu nấu lên khi nào mà nấu lên khi nào mà nó sôi nó chuyển qua cái màu uh, nó no vàng vàng các bạn bắt đầu mình sẽ cho chanh vào các bạn nha tạo màu cánh dáng các bạn ok và khi đường đã sôi các bạn đó nó sạch lại thấy không nó chỉ một cái màu à, nâu nâu nhẹ á mình sẽ bắt đầu mình cho à, nước chanh vào các bạn nha đó, để nó không có bị à, đông lại các bạn đó để cho chanh vào đây các bạn xem thấy không mình cho chanh vào nó sẽ à, loãng ra mà nó sẽ không có đông lại các bạn nha đó, sẽ trong chanh sẽ giữ cho cái đường các bạn nó không có đông kẹo lại các bạn nha mà các bạn thấy không mà rất là đẹp cả nhà nha đó, mà rất là ok các bạn nếu mà mình để lửa nó quá nữa nó sẽ chuyển cái màu hơi nâu đen á nó sẽ rất là đắng các bạn không ngon bằng nha nhưng mà này rất là ok các bạn nha ok tiếp theo mình sẽ chuẩn bị một cái à, khuôn các bạn muốn hay chọn mà sẽ cho caramel vào các bạn nha đó. bạn cho vào các bạn đảo đều cho nó à, dính đều cái phần uh, à, đáy khuôn các bạn bạn để lát hồi sẽ động nó sẽ động lại các bạn nha đó. ok và nguyên liệu để à, làm bánh lăng mình sẽ có như sau mình sẽ có là một gram vani các bạn nha 100 gram đường với 400 ml sữa tươi và 125 gram với viên cream các bạn nha đó, tạo độ béo các bạn tạo độ đông cho cái bánh lăng các bạn và chúng ta sẽ có là sau những theo trứng gà thì mình sẽ lấy à, bốn quả trứng gà nguyên và hai gà quả mình sẽ lấy lòng đỏ các bạn nha đó. ok tiếp theo thì mình sẽ à, đập trứng gà mình cho vào thao các bạn nha để mình à, khuấy đều các bạn đó thì mình sẽ tách hai cái lòng đỏ riêng và mình sẽ cho vào các bạn nha đó, các bạn cứ lưu ý tỷ lệ ví dụ như là ba quả trứng thì sẽ có hai hai quả trứng nguyên và một lòng đỏ các bạn nha đó. Để tạo độ béo cho cái bánh lăng mình các bạn ngon các bạn nha ok và tiếp theo mình sẽ chuẩn bị một cái nồi mình sẽ cho cái à, sữa tươi vào các bạn nha mình sẽ nấu nóng lên cùng với à, bếp viên riêng và đường và vani các bạn nha sau đó mình sẽ cho hỗn hợp này vào chung với hỗn hợp trứng gà bạn nha nhớ các bạn lưu ý nha sữa này chỉ nóng thôi à, chứ không có sôi các bạn nha đó. sôi nó sẽ làm trứng gà chín các bạn lưu ý nha ok tiếp theo mình sẽ khuấy đều à, cái phần trứng gà nữa các bạn nha mình sẽ trộn chung với cái uh, sữa hỗn hợp sữa đường với vanilla mình đã nấu và lan các bạn đó, sau đó mình sẽ lọc qua đây các bạn nha để được hỗn hợp uh, bá lăng đến mịn nhất có thể các bạn Ok vậy là phần à, bánh lăng đã xong các bạn nha đó, mình sẽ đổi sang bây giờ mình sẽ chuẩn bị nguyên liệu để làm bánh các bạn mình sẽ có 4 quả trứng gà 110g bột uh, base 1, 1 số 8 các bạn nha đó 25 ml dầu ăn cùng với 25 ml sữa tươi Nam sẽ có là 80 g đường cùng với 1 g vani và 1 g muối và 15 g bột cacao các bạn nha ok thì như thường lệ những cái bánh bông lan đã làm đó đều à, quy tắc như nhau hết các bạn nha mình sẽ tách lòng trắng và lòng đỏ riêng lòng trắng mình sẽ đánh à, cùng với đường và các bạn có thể cho thêm một chút chanh cũng được không không chanh cũng được các bạn nha ok bây giờ mình sẽ cho muối cùng với à, vani và sữa tươi vào để mình trộn đều các bạn nha còn khi dầu ăn lát mình sẽ trộn chung với bột cao sau bạn nha Ok, về đầm trắng thì mình sẽ đánh chung với ờ, đường các bạn nha Đó. Ok, sau khi mình đã đánh vùng trắng ờ, bông kính lại rồi thì mình sẽ chuẩn bị mình phôn bột trộn bột các bạn nha phôn cái ờ, đầu trắng của lòng đỏ các bạn thì đầu tiên mình sẽ cho một ít lòng trắng vào lòng đỏ các bạn nha mình sẽ phôn cho đồng đỏ màu trắng quyện vào nhau sau đó mình sẽ đổ ngược lại hỗn hợp đồng đỏ màu trắng vào trong cái âu á phong đồng trắng á mình sẽ trộn đều các bạn nha sau khi mình đã trộn đều thì mình sẽ bắt đầu mình sẽ rây bột vào các bạn đó. ok bây giờ mình sẽ à, rây cái phần bột mì các bạn nha đó là mì à, cứ mình rây từng đợt rồi mình sẽ phôn đó, đừng có rây nhiều quá các bạn nha nó sẽ không có hòa tan bột với phần đồng à, đỏ màu trắng hết các bạn cứ rây từ từ rồi mình sẽ phôn các bạn nha ok tiếp theo mình sẽ cho cái uh, à, bột cacao chung với cái phần dầu ăn các bạn nha đó. thì hồi nãy cái phần lòng đỏ mình chuyển hòa chung với sữa tươi thôi đó, còn là để chưa lại dầu ăn để mình uh, trộn chung với bột cacao các bạn nha đó, để cacao lát mình trộn nó sẽ đẹp vị mình đều hơn các bạn nha đó. ok bây giờ mình sẽ cho hỗn hợp uh, dầu và cacao vào các bạn nha đó mình sẽ hôn trộn đều các bạn bạn họ sẽ là cái màu rất đẹp các bạn nha đó, các bạn thấy không giờ mình đã trộn với cao với cái dầu á, nên xe cao nó sẽ à, hòa tan hết còn nếu các bạn mọc phôn à, đều á, mình à, để nguyên á bộ ấy, thì mình sẽ phôn lâu hơn và nhiều khi nếu nó chưa có được hòa tan hết trong cái thùng hợp các bạn đó, nó sẽ còn lẫn cỡ cái bột này không nên các bạn pha dầu ăn sữa tươi mình trộn chung thì nó rất là tốt các bạn nha đó, nó sẽ mịn đều đẹp các bạn ok mình đã có đầy đủ các bạn nha đó một khu một hay mình đã à, caramel các bạn và một thau một thau uh, bánh lăng và một uh, âu uh, bánh bông lan thật cao đó mình chuẩn bị mình sẽ đổ các bạn nha đầu tiên mình sẽ cho phần bánh lăng vào trước đó. sau đó mình sẽ tiếp tục mình sẽ cho cái phần bông lan lên trên bông lan á không bông lan sẽ nhẹ hơn bánh lăng các bạn nha mình sẽ đổ lên trên ok tiếp theo mình sẽ nhẹ nhàng mình đổ cái phần uh, hỗn hợp uh, bông bông lan vào các bạn nha đó bạn đổ cho nó phủ đầy đầy uh, cái mặt ở trên thùng các bạn nha đó. tiếp theo mình sẽ chuẩn bị một cái khăn các bạn nha mình sẽ lót lên cái uh, khay đó sau đó mình sẽ đặt cái hỗn hợp uh, bông lan bánh lăn lên các bạn nha đó, sau đó mình sẽ đưa vào lò và mình sẽ đổ nước sôi vào dưới khay các bạn nha để mình nướng à, các bạn các bạn lưu ý nha mình đổ nước sôi thì nhiệt độ nó sẽ không bị ảnh hưởng nhiều các bạn nha nếu các bạn đổ nước lạnh á nhiệt độ nó sẽ giảm xuống các bạn cần, cần thời gian để cân bằng lại cái lò nướng thì mình đã mở trước ở nhiệt độ 150 đến 160 độ C các bạn nha đó, mà chúng ta phút rồi đó bây giờ mình sẽ cho vào mình nướng các bạn nha thời gian là 60 tới 70 phút các bạn nha cũng là nhiệt độ là 150 đến 160 độ C luôn các bạn ok và đây là thành quả các bạn ơi sau gần 70 à, phút 80 à, phút trôi qua các bạn nha đó, khá là lâu đó thì mình sẽ dùng tâm mình thử các bạn nha nếu mà tâm mà nó không dính là bánh đã chín rồi các bạn nha ok bánh đã nguội các bạn thấy không nguội thì bông lên nó sẽ à, rút lại các bạn nó sẽ bung ra cái phần mép bây giờ mình sẽ dùng dao để mình cắt và mình cái rìa xung quanh đó để tách cái phần à, bánh lăng này các bạn nha đó thì lúc mình cắt nước nước đường á, camera sẽ chào lưỡi bạn mình sẽ đổ bớt các bạn nha đó. ok bây giờ mình sẽ lấy bánh ra các bạn nha mình sẽ dùng cái dĩa lớn hơn cái à, cái khay của mình á mình sẽ đặt lên trên mình sẽ lật lại các bạn đó, các bạn thấy hồng nước vẫn còn camera nó tràn các bạn nha các bạn xem thử đẹp không nè wow cả nhà ơi quá tuyệt vời luôn à, nước đường các bạn rất là đẹp các bạn nha Ta-da! vậy là cuối cùng chúng ta đã hoàn thành xong món bánh lăng bông lan sô cô la rồi cả nhà ơi rất thơm rất ngon cả nhà nha đó mình đã chỉ kèm với một chút rau đổi cùng vài lát dao tây ở à, chua chua ăn với bông lan cùng với bánh lăng quá tuyệt vời cả nhà nha rồi cả nhà xem đó với phần uh, bánh lăng mềm miệng béo béo đó, cùng bóng lan bóng xốp bên dưới trời ơi chưa kể caramel thơm đừng cả nhà ơi quá tuyệt vời món này mà làm trắng miệng khỏi chê cả nhà nha nó sự kết hợp giữa bánh lăng và bóng lan hai món rất là hot để làm uh, ờ, món trắng miệng cả nhà nha rồi chúc cả nhà có những phút giây thư giãn với món ăn này nhé hẹn gặp cả nhà ở những clip sau bye bye